Kính chào các bạn Tại video này thì kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu cho các bạn về cách át bản quyền lên phần mềm kế toán MiSa. Có rất nhiều bạn liên hệ đến kế toán Việt Hưng hỏi về cách át bản quyền lên cái dữ liệu mà đã tạo trên MiSa như thế nào Thì à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau Sau khi mà các bạn à, mua phần mềm kế toán Misa của bên Misa thì à, Misa sẽ gửi cho các bạn một cái giấy phép sử dụng hay chúng ta còn gọi là bản quyền. File có đuôi là .lick. Các bạn tải bản quyền từ mail mà Misa gửi cho các bạn, chúng ta lưu vào một ổ nào đó. Sau đó khi mà chúng ta mở dữ liệu, phần mềm sẽ ghi là thời hạn dùng thử của quý khách chỉ còn 15 ngày. Chúng ta đã mua giấy phép sử dụng rồi, chúng ta không click vào mua giấy phép sử dụng nữa mà chúng ta click vào thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng tại đây. Các bạn click vào đăng ký mới chúng ta chọn giấy phép sử dụng đến ổ mà các bạn vừa tải cái bản quyền về như ở đây tôi lưu là ổ D bản quyền MISA 2020 tôi vào ổ D bản quyền MISA 2020 tôi click vào bản quyền như vậy các bạn để ý ngày cấp giấy phép và hạn bảo hành ở đây bản quyền MISA thì thường sẽ được bảo hành trong vòng một năm hết một năm thì bản quyền này sẽ hết hạn do đó chúng ta cần phải liên hệ đến MISA để chúng ta gia hạn. Đăng ký thành công, các bạn nhấn đồng ý. Như vậy là chúng ta đã add được bản quyền thành công, nhấn đóng lại. Từ đó các bạn mở dữ liệu ra và chúng ta sử dụng bình thường. Khi mà các bạn add bản quyền vào rồi thì chúng ta để ý dòng trên sẽ có chữ công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng. Và các bạn làm việc trên dữ liệu bình thường. Đó là cách add bản quyền MISA lên dữ liệu kế toán đối với một dữ liệu kế toán mà chúng ta khai báo tạo ở trên phần mềm MISA thì các bạn đều phải thực hiện việc át bản quyền cho từng dữ liệu chứ không phải là chúng ta át một lần mà sử dụng cho các dữ liệu kế toán nên các bạn lưu ý. Chúc các bạn thành công!